Hiện tại, số lượng tử vong do chính quyền Trung Quốc công bố vẫn rất đáng nghi. Đến cả WHO vào ngày 11 tháng 1 vừa qua còn phải lên tiếng chỉ trích chế độ Cộng sản Trung Quốc vì đã báo cáo số lượng người chết quá thấp. Con số như vậy là không thể chấp nhận được. Sau đó, chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đáp trả rằng không cần thiết phải xoáy vào số người chết chính xác vì virus corona mới. Bên cạnh đó, tiến sĩ virus học Diêm Lệ Mộng, cựu nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông, hiện đang lưu vong tại Hoa Kỳ đã nhận định rằng nhóm các nhà khoa học nghiên cứu của cô đã tìm hiểu và ước tính rằng số người tử vong thực sự ở Trung Quốc gây sốc. Phân tích cho rằng các số liệu về dịch bệnh đã bị làm sai lệch một cách thái quá. Trong khi đó, đại dịch vẫn đang tiếp tục truy lùng các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người thân tín với tổ chức này. Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duy Vạn Cổ. Kính chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả, có nhiều sức khỏe và sự bình an. Kính mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về điểm nóng dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục. Đỉnh cao Covid sẽ kéo dài 2 đến 3 tháng nữa ở Trung Quốc đại lục. Một nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc dự đoán đỉnh điểm đợt Covid này sẽ kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng và sẽ tràn khắp vùng nông thôn rộng lớn, nơi mà nền tảng y tế còn mỏng manh, theo Reuters báo cáo vào ngày 13 tháng 1. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cảnh báo về rủi ro thời gian tới khi hàng trăm triệu người Trung Quốc di chuyển về quê ăn Tết. Các cộng đồng quốc tế vẫn phàn nàn về tình trạng Trung Quốc kiên trì không báo cáo thông tin thực tế về tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng của quốc gia này. Các cơ quan y tế đã báo cáo ít hơn 5 ca tử vong mỗi ngày trong tháng qua, những con số không phù hợp với hàng dài người xếp hàng tại các nhà tang lễ và những túi đựng thi thể được nhìn thấy từ các bệnh viện đồng đúc. WHO không thể chấp nhận số liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sai lệch thái quá. Tổng giám đốc WHO ông Tedros cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ về dịch bệnh vào ngày 11 tháng 1 rằng do báo cáo không đầy đủ về các trường hợp tử vong vì dịch bệnh ở Trung Quốc, gần như chắc chắn rằng hơn 11.000 ca tử vong do virus corona mới được báo cáo trên toàn cầu vào tuần trước đã bị đánh giá thấp. Ông nói rằng con số như vậy là không thể chấp nhận được. Trong một cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 1, ông Michael Ryan, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của WHO cho biết rằng WHO tin rằng Trung Quốc đã tính toán thấp nghiêm trọng số người chết vì virus corona mới. Bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật về phản ứng COVID-19 của Wikipado, e cho biết tại cuộc họp ngắn rằng Wikipado e đang cố gắng để Trung Quốc lấp đầy một số lỗ hỏng thông tin lớn. Đầu tiên là tình hình lây truyền dịch bệnh, đồng thời cần phải tìm hiểu về áp lực thực tế của hệ thống chăm sóc đặc biệt, triệu chứng nặng và số người chết thực tế. Đối mặt với những nghi ngờ và lên án ở trong và ngoài nước, ông Lương Vạn Niên, chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo rằng không cần phải lo lắng về số người chết chính xác vì virus corona mới. Ông cũng nói rằng trọng tâm hiện tại của thế giới là vượt qua đại dịch, sau đó quay lại và nghiên cứu các ca tử vong rốt cuộc là phân loại như thế nào quan chức Trung Quốc không cần thiết công bố số người qua đời vì COVID. Sau khi nhận phải phàn nàn trên, ngay lập tức các quan chức y tế Trung Quốc cho biết rằng không cần thiết để công bố chính xác số ca tử vong do COVID-19 ở nước này. Khoảng cách giữa dữ liệu chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố và thực tế là quá lớn. Điều này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ giữa một số phương tiện truyền thông, tổ chức và công chúng trong nước. Trên thực tế, trong hơn một tháng qua, người dân đã liên tiếp đăng các video phơi bày bệnh viện chật kín và các xe xếp hàng dài gần các lò hỏa táng. Ngoài các video và thông tin do người dân ở Trung Quốc đại lục gửi ra ngoài, thì các bức ảnh từ Masha, cho thấy các phương tiện xếp hàng dài bên ngoài các lò hỏa táng ở nhiều thành phố ở Trung Quốc, bãi đậu xe thường xuyên được sử dụng và không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Các bức ảnh vệ tinh chứng thực tuyên bố của người dân về tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, ngày 12 tháng 1, số liệu ước tính do công ty phân tích dữ liệu y tế Elfinity của Anh cập nhật cho thấy rằng Trung Quốc hiện có 3,57 triệu ca nhiễm mới mỗi ngày và 20.750 ca tử vong nghiên cứu số người tử vong thực sự ở Trung Quốc gây sốc. Ngày 10 tháng 1, nền tảng cung cấp dịch vụ sức khỏe của tờ Nhân dân Nhật Báo nói rằng một số thành phố ở Trung Quốc đã vượt qua thời kỳ đỉnh dịch lần này, trong khi trước đó, các chuyên gia ở Đài Loan tuyên bố rằng khoảng 10 ngày sau đỉnh dịch thì tỷ lệ tử vong mới giảm. Tiến sĩ Diêm cho rằng số người chết vì dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng. Bà nói, vì dịch bệnh mới xảy ra chưa đầy 4 tuần nên trong quá trình này, chúng ta thấy rằng những người già, đặc biệt là những người mắc bệnh nền đang ngã quỵ nhanh chóng và tử vong. Đây là một đòn tấn công dữ dội. Sau đó, trong quá trình tiếp theo, quý vị cần biết rằng những người ở trong độ tuổi từ 20 đến 60 đáng nhẽ là nhóm có sức đề kháng cao nhất. Nhưng trong nhóm này, theo tất cả các dữ liệu mà chúng tôi nhận được, có một lượng lớn ca bệnh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng phổi trắng. Hiện nay, phần lớn người dân đều thiếu hỗ trợ về thuốc và thiết bị y tế. Ngay cả bác sĩ và y tá cũng bắt đầu có triệu chứng phổi trắng khi mắc bệnh. Vì vậy, trong vài tuần tới, chúng tôi dự đoán số ca tử vong sẽ tăng lên và nhóm tử vong này sẽ không chỉ giới hạn ở người già mà sẽ chuyển hướng sang thanh niên và trung niên. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng đã giải thích về cách nhóm điều tra của bà đếm dữ liệu tử vong. Một số thống kê cơ bản là dựa trên số lượng thi thể hiện tại ở các nhà tang lễ hoặc căn cứ vào mức độ quá tải của bệnh viện và tỷ lệ ca bệnh nặng tử vong trong bệnh viện. Sau đó, xem xem có bao nhiêu người thậm chí không thể đến bệnh viện. Chúng tôi còn căn cứ vào một số khảo sát mẫu trên quy mô nhỏ. Ví dụ có người phản ánh rằng tại địa phương của họ, trước đó nhà tang lễ thường hỏa thiêu 30 đến 40 thi thể mỗi ngày thì nay đột nhiên khối lượng công việc tăng gấp 10 lần, thiêu mãi không hết. Những lời này cũng là cơ sở để chúng tôi tham khảo thêm, cho nên hiện tại chúng tôi chưa có con số cụ thể, nhưng những hiện tượng này phản ánh rằng ẩn số sau nó là rất lớn. Trước đó vào ngày 8 tháng 1, trên một tài khoản Weibo có dấu tích đỏ đã đăng đoạn video về một nghĩa trang mới ở thôn Vương Cương Đài, quận mới Thẩm Bắc, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và viết rằng Vương Cương Đài, Thẩm Bắc, Thẩm Dương, điểm cuối của đời người, hiện đang kinh doanh phát đạt 2.000 tới 30.000 tệ, tức khoảng từ 70 đến 105 triệu đồng một phần mộ. Đoạn video cho thấy các hố chôn bình cho cốt trong nghĩa trang được xếp dày đặc và ngay ngắn, nhìn thoáng qua không thể thấy được điểm cuối. Ước tính mỗi chiều ngang dọc có ít nhất 40 đến 50 ngôi mộ, tức là có khoảng 2.000 ngôi mộ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố rằng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt bùng phát này là rất nhỏ. Tuy vậy, bà Diêm cho biết, thông qua các kênh liên lạc của nhóm, một số cuộc điều tra mẫu quy mô nhỏ đã cho kết quả gây sốc. Ví dụ, có thông tin từ nội bộ nhà tàng lễ Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh rằng Họ đã đảm bảo với cấp trên là sẽ cố gắng hỏa táng 1.000 thi thể mỗi ngày. Vậy quý vị phải biết rằng có hơn 10 nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Nếu tính theo con số này, thì một ngày Bắc Kinh có thể thiêu cả chục ngàn xác chết. Vậy tại sao tới nay, số người đợi hỏa thiêu ở Bắc Kinh vẫn phải xếp hàng dài như vậy? Hơn nữa, một lò phải thiêu chung nhiều người. Kỳ thực chúng tôi còn có một dữ liệu khác, đó là số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc. Năm 2021, nước này có hơn 190 triệu người trên 65 tuổi. Nhưng hiện tại có rất nhiều người trên 65 tuổi đã qua đời. Có những gia đình không chỉ mất một người thân, vậy con số này có thể là bao nhiêu? Liệu nó có thể đạt tới 1 phần 10 không? Nếu là 1 phần 10 thì tương đương với gần 20 triệu người. Vì vậy, những dữ liệu này rất đáng sợ. Tôi có thể cung cấp cho quý vị. Đó là số liệu công khai của Vũ Hán vào năm 2018. Các nhà tăng lễ ở Vũ Hán có thể xử lý hơn 2.000 thi thể mỗi ngày. Nhưng hiện tại, hệ thống y tế ở Vũ Hán đang quá tải, hệ thống nhà tang lễ cũng trong tình cảnh tương tự. Vậy nên, hiện trạng này cũng có thể phản ánh rằng số lượng người chết đã tăng mạnh. Theo các video trên Internet, hệ thống y tế và nhà tang lễ tại nhiều nơi ở Trung Quốc cũng đang quá tải. Ngày 7 tháng 1, một lượng lớn lều bạt đã được tạm thời dựng lên tại nhà tang lễ An Sơn ở tỉnh Liêu Ninh để chứa thi thể. Đại học quân sự hàng đầu Trung Quốc công bố 19 cáo phó chỉ trong 2 tuần bùng phát đại dịch. Kính thưa quý vị, từ cuối tháng 12 năm 2022 cho đến đầu tháng 1 năm 2023, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, một học viện quân sự của Trung Quốc đã công bố 19 cáo phó, trong đó có một cáo phó của một viện sĩ Viện Hàn Lâm Công trình Trung Quốc. Các cáo phó này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang bùng phát tại đất nước này. Theo trang web chính thức của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, từ ngày 24 tháng 12 năm ngoái đến ngày 5 tháng 1 năm nay, đã có 14 giáo sư, 2 phó giáo sư, 2 trưởng tri bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và một kỹ sư cao cấp đã qua đời. Truyền thông Trung Quốc đưa tin tất cả những giáo sư và phó giáo sư kể trên đều qua đời vì bệnh tật và không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong số 16 giáo sư đã qua đời, có 8 người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ và hầu hết đều đã nhiều lần nhận được giải thưởng từ Bộ Công nghiệp Hàng không Vũ trụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ít nhất 11 người trong số họ được biết đến là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.